đừng có vào thị trường đỏ nữa cả nhà có những cái thị trường mà nó đã đã đỏ hồ đi rồi Rồi bây giờ Hường sẽ chia sẻ một cái nữa đó là về một cái gọi là một bí mật này, ở trong xu hướng đó là sản phẩm thông tin các bạn cần phải viết xuống cái chủ đề này là thời kỳ của sản phẩm thông tin thực ra sản phẩm thông tin nó đã có từ vài mấy năm trước rồi nhưng mà hiện nay thì cái sản phẩm thông tin nó lại càng họ nó càng trở nên nó ví dụ như các bạn đang quảng bá các sản phẩm ở trên Clickbank thì các bạn thấy đó người ta chỉ sản xuất ra cái cái cái cái ebook một lần cái khóa học cái phần mềm một lần thôi và sau đó thì họ lại bán đi rất là nhiều lần họ bán vô số lần họ bán cả chục nghìn lần trăm nghìn lần thậm chí là vô số lần mình không biết thể là họ đã bán được bao nhiêu đơn hàng từ cái sản phẩm mà họ chỉ sản xuất một lần đó cái chia sẻ một cái kinh nghiệm cái bí quyết nào đó đúng không thì các bạn nếu mà đang làm clip bank các bạn sẽ thấy mỗi ngày đó và ví dụ như Việt Nam của chúng ta các bạn sẽ thấy là những sản phẩm trên ờ, khoa học trên Unica, Edumore hay là những cái những website chia sẻ tài liệu chẳng hạn những cũng có những cái nơi họ bán ebook trên mạng tại thị trường Việt Nam của chúng ta và những cái nơi mà họ bán cái sản phẩm thông tin như vậy bây giờ các bạn cần hiểu ra rằng nè trong thị trường hiện tại các bạn phải lưu tâm tới cái sản phẩm thông tin một là các bạn quảng bá hoặc là các bạn quảng cáo những cái sản phẩm trăm phần trăm thông tin à, là những cái sản phẩm gọi là digital products là những cái sản phẩm này hoa hồng của các bạn sẽ rất cao bởi vì nhà cung cấp họ sản xuất có một lần họ sẵn sàng trả cho các bạn cái um, giá đó ờ, cái mức hoa hồng rất là cao mặc dù cái thông tin thông tin có phải là nguồn tài nguyên quý giá không cả nhà như bài trước đó Hường chia sẻ đó có một nguồn thông tin người ta nói rằng đó là khi mà tổng thống Donald Trump ông đã mua cái này là chưa chính thống nhiều đại cái là à, tổng thống Donald Trump ông đã mua cái tài liệu ở đâu đó và ông biết người dân Mỹ đang cần gì đó ông sẽ nói những cái điều mà người dân Mỹ cần nên là ông sẽ ông đã thắng cử với kiểu thằng và sản phẩm thông tin đó là một cái tư duy một cái mindset một cái bí mật kinh doanh nào chẳng hạn và chúng ta có định giá được hay không không hề định giá được ví dụ như là À, chúng ta mua một cái cái à, cái tủ lạnh cái máy giặt thì thường thường sẽ được định giá đúng không chúng ta sẽ biết nguyên vật liệu của nó bao nhiêu công sức trong đó và nó ra như thế này như kia nhưng mà cái sản phẩm thông tin nó là có thể là từ không đồng cho đến vô giá có thể là cũng à, một tiếng đồng hồ đó ờ, người này bán được khoảng 500 nghìn nhưng mà có người bán 5 triệu 50 triệu tiếng đồng hồ đó là chuyện bình thường và chúng ta lưu ý cái thứ nhất là, là chúng ta sẽ quảng bá các sản phẩm thông tin cái điều thứ hai là chúng ta sẽ kết hợp sản phẩm thông tin và sản phẩm vật lý Đấy, khi mà chúng ta kết hợp thì doanh số của chúng ta sẽ ok bây giờ các bạn à, có bao giờ các bạn thấy được đó là thường có một à, con bạn thực ra nó là vợ của một ông bạn vợ của một ông bạn ông này thì chuyên gia uh, bán các sản phẩm uh, tức là vợ của anh ấy chuyên gia bán những sản phẩm về chăm sóc sức, uh, sắc đẹp cho phụ nữ ấy. về sự rửa mặt về chăm sóc da vân vân vân vân thì uh, đăng ký mở một cái chương trình một cái khóa đào tạo ở trên Judica dạy về làm thế nào để có thể là chăm sóc da này làm thế nào để uh, làm cho da mình đẹp làm thế nào để rửa mặt đúng làm nào để tẩy trang đúng cách vân vân dạy từ A đến Z về những cái quy trình đó nhưng thực ra bạn ấy không phải là chuyên gia về bạn không phải phải được học cái ngành đó mà chỉ cần thực ra nếu mình muốn làm mình có thể search trên Google được không của Google sẽ giúp cho chúng ta thế là bạn ấy làm cái khóa như vậy kể từ khi bạn đăng lên và bán bán khoảng tầm một triệu mấy hai triệu gì đó một cái khóa đó và bỗng dưng trở thành cô giáo đúng không cả nhà sau khi trở thành cô giáo rồi thì lúc mà các bạn bạn ấy à, quảng bá cái sản phẩm cho Nu Skin thì bán các sản phẩm ờ, đó rồi thì nếu mà ai mua cái um, một cái bộ mặt nạ dưỡng da hoặc là cái máy rửa mặt hoặc là kem dưỡng da nào đó bạn sẽ tặng cho nguyên cái khóa một triệu mấy hai triệu ở trên Unica theo bạn ấy, là khách hàng của bạn sẽ chọn mua từ một cô giáo chăm sóc sức khỏe hay là các khách hàng của bạn sẽ chọn mua từ một người à, một nhân viên văn phòng thông thường chỉ chia sẻ với các bạn thôi đương nhiên là chọn từ cô giáo sẽ lợi hơn đúng không thứ nhất là các bạn được tặng nguyên một cái khóa học từ đây khóa học đó thì bạn ấy chỉ tạo ra có một lần sau đó bạn tặng cho những người mà mua mỹ phẩm từ bạn ấy thì đó là một cái điểm đặc biệt giải quyết cho cái câu hỏi là tại sao trên thị trường nhiều người bán như vậy mà người ta lại chọn mua từ bạn ấy đúng không các bạn có thấy hấp dẫn không vậy nếu như mà chúng ta đang quảng bá những cái sản phẩm ví dụ my daily choice là những cái sản phẩm về chăm sóc sức khỏe như vậy các bạn có nghĩ là chúng ta trở thành một người uh, chuyên gia về chăm sóc sức khỏe có một cái cái khóa đào tạo về cái khóa huấn luyện khóa đào tạo gì đó về à, chăm sóc sức khỏe hoặc là một cái huấn luyện viên về sức khỏe một health coach về sức khỏe không được không các bạn uh, có ai có ai nghĩ là ờ mình không có kiến thức về sức khỏe không thực ra ấy, trong cuộc đời này cái phần mà làm thế nào để lên giàu ấy thì nó hơi khó không chứ còn những cái kỹ năng mà chúng ta biết là chúng ta học để làm gì thì có khó không ví dụ như uh, các bạn muốn biết làm một website các bạn chưa có kiến thức nào đó nhưng mà mục tiêu của chúng ta là muốn biết cách để làm một cái website như vậy các bạn làm được không lên của google trên youtube search và chúng ta một cái thời gian ngắn nào đó chúng ta sẽ tìm hiểu được ngay nói chung á, là thực ra để biết cụ thể một cái gì thì thì thì nó nó nó không ờ, nó không khó đâu chúng ta có thể học được ngay thôi thì um, điều quan trọng là chúng cái chúng ta không biết là chúng ta không biết cái gì ấy, thì nó mới nguy hiểm thôi còn nếu mà chúng ta biết chúng ta không biết cái gì đó và chúng ta biết là cái điều chúng ta không biết đó nó quan trọng lên google hay là youtube và chúng ta học là được rồi được không ok rồi đúng không như vậy um, uh, là để trả lời cho câu hỏi đó là bạn các bạn hoàn toàn có thể là trở thành một uh, một người huấn luyện viên về chăm sóc sức khỏe health coach nếu như các bạn muốn đúng không như vậy thì à, để trở thành một cái huấn luyện viên về chăm sóc sức khỏe và chúng ta hoàn toàn có thể có một chương trình về chăm sóc sức khỏe những cái buổi coach những cái buổi chia sẻ về sức khỏe vân vân và người ta sẵn sàng mua một cái sản phẩm từ những người giúp họ chăm sóc sức khỏe hay là mua một cái sản phẩm nào đó ở trên mạng thấy một cái website và họ mua thôi à, trên thị trường hiện nay ấy, mình à, không quan trọng là bạn làm website chuyên nghiệp như thế nào mà điều quan trọng là bạn giúp được gì cho khách hàng của bạn thì đó là cái điều quan trọng nhất rồi nói đến đây các bạn hãy ờ, quan sát ở trên thị trường có ai đã quen với một hình ảnh gọi là có ai đó là một health coach không là một huấn luyện viên về sức khỏe chắc chắn là các bạn sẽ thấy rồi trên thị trường hiện nay đầy người làm cái điều đó và bây giờ các bạn sẽ nhận ra một điều đa số những người ở trên thị trường hiện nay mà họ với vai trò đó là health coach tức là chăm sóc sức khỏe huấn luyện viên và chăm sóc sức khỏe là các bạn ấy đang quảng bá một cái sản phẩm nào đó theo kiểu xây dựng hệ thống MMM tức là đang xây dựng hệ thống kinh doanh đa cấp ấy. thì các bạn sẽ thấy trên thị trường thấy đầy bây giờ nếu các bạn chưa thấy thì bây giờ các bạn hãy để ý xem thử ai là health coach là một cái hướng luyện viên chăm sóc về sức khỏe ha ok các bạn hoàn toàn có thể uh, làm điều đó tuy nhiên rằng trên thị trường có khi mà có nhiều người làm health coach thì chúng ta có ờ, nên làm tiếp theo hay không thực ra nếu như các bạn tiếp tục làm theo kiểu đó các bạn vẫn bán được hàng tốt hơn nhiều so với việc các bạn trả lại đúng không dù sao thì các bạn cũng sẽ làm tốt hơn nhiều so với cái việc mà các bạn trả là ai cả ok có một câu nói hường muốn mọi người ghi xuống bạn nên là người giỏi nhất nếu không phải là người giỏi nhất hãy là người dẫn đầu còn nếu không phải là người dẫn đầu luôn thì hãy tự vạch cho mình một lối đi riêng đừng có vào thị trường đỏ nữa cả nhà có những cái thị trường mà nó đã đã đỏ hồ đi rồi người ta chán ngấy với cái thị trường đỏ cạnh tranh quá trời quá đất rồi thì chúng ta phải tìm cách vạch cho mình một cái lối đi riêng làm thế nào để cái thị trường của chúng ta vạch ra nó là một trăm phần trăm giống như kiểu nó hầu hết thuộc về mình rồi nó là một cái thị trường đại dương xanh rồi nó không có đỏ nữa khi mà chúng ta tự vạch đúng không còn không thì bạn phải trở nên đứng đầu bạn phải là người giỏi nhất trong cái thị trường cũ hoặc bạn phải là người dẫn đầu trong thị trường cũ hoặc là bạn hãy vạch cho mình một cái lối đi riêng được không như vậy à, tới thời điểm này các bạn chính là những người làm chủ cuộc chơi và các bạn hãy nghĩ tới việc làm nào để sáng tạo hơn làm nào để chúng ta có thể vạch ra một cái lối khác thay vì chuyên gia những, những người ờ, huấn luyện viên về chăm sóc sức khỏe thì các bạn còn có thể là huấn luyện viên nào đối với những cái sản phẩm tiếp thị giá cao như thế này các bạn có thể nhắm vào huấn luyện viên huấn luyện viên nào bạn trở thành một coach về đề tài gì nếu mà chúng ta đang quảng bá những cái sản phẩm tiếp thị giá cao ok um, bây giờ xem nè nếu mà ai đó họ làm một healthy coach tức là một người huấn luyện viên chăm sóc sức khỏe thì họ đang đánh vào cái tự hiện cảm xúc nào với nhu cầu nào có phải là họ đang đánh vào cái nhu cầu là về bản thân không về về về, về nhu cầu sống có thể là chăm sóc sức khỏe làm nào để khỏe hơn đẹp hơn không à, đúng không à, thì bây giờ chúng ta vẫn có thể đánh một cái tử thị cảm xúc khác nếu như các bạn muốn đánh vào cái nhu cầu khác của khách hàng chúng ta không huấn luyện viên trong về chăm sóc sức khỏe nữa có thể là huấn luyện viên trong cái nào biết không mọi người có thể bình luận xuống